Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh à, Học Học Cuộc Sống của mình Hôm nay à, mình mới vừa vào mới về thì được anh à, bên bưu điện Anh gửi cho mình một cái hộp Hộp này là hộp nút play bạc của Youtube Đây là phần thưởng là 100 ngàn subscribe Mà tất cả mọi người đã đăng ký ủng hộ kênh của mình trong vòng 2 năm nay thì bây giờ mình cũng vào hộp cũng không biết là trong cái hộp này có nút play bạc này nó như thế nào Xin mời tất cả mọi người cùng mở ra xem với mình nhé Bây giờ để mở nút play bạc cái nha mãi khui ra trong đó à. từ từ thôi coi chừng chóng cái cái gì á bể đó không biết uh, em nghe nói play bạc thì ờ, trong đây nó đẹp khui coi nó ra làm sao này và các đẹp nha mọi người bên trong ờ, này thì có um, có nút play bạc thì ờ, rồi ờ, bây giờ mình xin giới thiệu ờ, về nút play bạc này nhé nút play bạc này thì đây là tên tên kênh đây là tên của mình mình để là nam mô a di đà phật thì đây thì mình không để là đạo phật cuộc sống nhưng mà mình để nam mô a di đà phật thì để mình tỏ lòng biết ơn tất cả thì mình cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và muốn mọi người có thể uh, niệm phật uh, thường xuyên và tinh tấn để gieo duyên với phật để sau này về với phật nha nhé mọi người rồi trong trọng còn gì nữa tiếp theo bên trong này thì được một cái ờ, thư cảm ơn của của youtube xe youtube đã gửi là thư cảm ơn mình nói gì toàn là tiếng Anh không tiếng Anh không thì đại loại là nói ờ, cảm ơn mình đã trong thời gian qua đã hoạt động được 100 ngàn người đăng ký hôm nay ờ, mình nhận được quạt ờ, thì mình cũng rất là vui thì ờ, trên trên làm ờ, học cuộc sống của mình thì ờ, chủ yếu là mình làm cái nhạc điện hoạt nhạc điện hoạt cơ quan với âm nhạc tác cái đề bi thì ba phần đó là chính thì chủ yếu để cho mọi người có thể nghe nhạc điện hoạt nghe nhạc điện hoạt qua âm những cái đề bi này thì à, sắp tới thì kênh à, đào phật cuộc sống nhớ của, của chúng mình thì định à, thực hiện một cái chương trình đó là đi từ thiện khắp mọi nơi khắp khu vực đồng bằng sông cửu long dài cộng hơn là khu vực miền nam để ủng hộ tất cả những người gặp khó khăn khi mình đi tới đâu thì mình sẽ gặp những người khó khăn tới đó thì mình sẽ gặp họ rồi chia sẻ chia sẻ với họ những cái khó khăn như là mình ủng hộ về tiền bạc gạo quần áo vừa vâng qua nói chung là mình cứ có bao nhiêu thì mình ủng hộ bấy nhiêu nhóm đi chủ yếu thì à, làm từ thiện là nhiều thì sắp tới à, mình có để số à, tài khoản của mình ở bên dưới thì quý vị bà con phật tử có nhu cầu ủng hộ ở nơi nào thì mình sẽ đi đến nơi đó và ủng hộ theo theo tâm nguyện của tất cả mọi người